chứ coi nhìn vậy to lay cơ mà phê phê phê phê đây uh, à, chấm đen nhá chấm đen ở nước nợ nên là người nó hơi trắng uhm, ngon hello xin chào năm trăm anh em đã quay trở lại với channel của mình Hôm nay bác đồ đang sông câu bác nhá nhiều anh em cứ hỏi máy gì em à, à, có đọc hộp một con máy này rồi đây con máy ti pin mà các bác t pin sáu nghìn nhá này đi đánh là đẹp rồi chung là nhẹ mới khỏe con này mới thấy kéo khỏe lắm cá năm sáu cân kéo thoải mái luôn kèm ừ. tham đây hôm nay đánh à, quả ngọn hào mới vâng này mà mới làm thêm được quả cánh mới đó cánh này em dính keo con chó cảm giác là nó bền hơn là loại keo con voi keo con voi nó em giặt sau nó cứ bị vỡ nó vỡ ở cái cạnh này cái nhựa mà khi keo con voi dính vào đấy nó cứng hay là giặt nên nó bị toạc cái em dính keo con chó cảm giác nó cứng là đẹp hơn hẳn ngọn phao to đánh sướng hơn mấy loại nhỏ nhỏ này bác nhìn này đây là ngọn phao mua này để nâu nó hỏng nó bẹp thành ra mấy ngọn phao mua à, kiểu đánh xong nó cứ bẹp ra này hỏng, hết này. phao tự làm thì ngọn nó đẹp hơn nhiều Em qua thế em cắt đẹp không cắt tròn luôn em dính này keo con chó này không phải dính keo con chó chắc câu sướng ai đó, ờ, cái đây cái cái đèn zoom nhé các nhé để cái zoom phao thì các bạn mua trên Canada đấy nhiều anh em hỏi là muốn làm thì mua đèn nào cái đèn này có 170 mấy nghìn đấy em không nhớ rõ lắm lâu rồi mà em mua trên Canada có nhá này quay nét luôn siêu lát nó zoom được 12x ờ, đúng đồ nghe à, chuẩn bị ờ, táp máy vào quay các bác xem này đây là con máy quay hành động cái này con này góc rộng này thì con này các bác nhé con này mà các bác nào ý định làm youtube ấy mua làm thì con này kiểu như là mình cắm là pin dự phòng vào ngoài nó quay khoảng 10 à, tiếng không hết pin cơ 10 à, tiếng không hết uh, dung lượng thẻ nhớ cơ thẻ nhớ ba hai quay khoảng 10 tiếng làm mà hai cục pin dự phòng à. này này em youtube thì cũng phải đầu tư cái này nhá nhiều anh em em thấy là cứ đang nên hỏi là dùng máy gì mới quay như thế nào đấy đây là bộ đồ nghề của em dây dạ các kiểu chung là thì câu nó cũng cồng cảnh lắm nên là em chỉ câu một cần thôi đánh một cần gọn ờ, nhẹ hơn nhiều đánh nhiều cần mệt hello à, hôm nay làm ờ, quả mồi đi đánh chấm đen rô phi các bác nhé mồi hạt viên mồi này phải đập nhỏ ra để hòa vào mấy cái mồi mình mới được <laughs> em đang đập nhỏ này đập nhỏ hòa mồi ủ cho nó dẻo ấy thả này nó cứng lắm ui chà chà các bạn đập mãi lấy là nó không lát thôi tiếng nhỉ ừ. lắm à, hạt này mà kể cô cô mà nó có cái lỗ đấy các bạn cô có lỗ thì cho mình cho vào móc vào lưỡi lực về đạp mà nó không có lỗ với hạt này Đấy, chấm đen nè hợp lý này phải tập dập em mới bó mới mù em nếu để không này thì không đánh được không hiểu anh em ạ kéo đi quánh chấm đan rô phi hồi này nó nhạy với chấm đan ok cuộc sống này đi cầu kẹo này khó khăn lắm anh em ơi Trời, cá thì ít mà te mấy kích điện này nhiều mà. Rồi toàn rô phi mẹ nọc tiếng Anh em đã, à, đã nghe bài nỗi buồn dân câu của LVK Vlog nhá <laughs> Em xem có đoạn cuối mà buồn cười có một cò bụng này Cá thì ít Hôm nay cầu đấy nó hơi ồn à, các bạn Máy ở máy tàu người đang chạy ở ngoài kia nó ổn quá cùng ngoài sông này không phải sông là máy nó chạy ổn anh em lại phải thông cảm nhá chất lượng video nó ấy này cô sông này xuống lợ anh em nhé không phải nước ngọt đâu ờ, anh cô nước lợ sâu lắm ngoài sông sâu lắm các bạn hào xuống này chỉ mất hút luôn này nó ở dưới khoảng hơn 5 mét đấy hơn 5 mét nước đây em xuống mà mất luôn hơn 5 ờ, mét nước nên em chỉ đánh ở gần bờ thôi còn được cá đánh ra ngoài kia nó mười mấy mét chắc chắn nó không được cá mười mấy mét thì bình thường cá to lại cá ờ, chấm chép ít khi nó ăn nó độ sâu lắm thì em nắm mới được còn là bùn nó nhiều á câu sâu ấy bùn nhiều nên là mồi mình nó chìm xuống mất thì cá nó chả biết được mà này máy máy mong nó chạy ổn quá âm thanh nó không tốt anh em thông cảm nhé Vừa có con nó tăm tăm ấy mà giờ thoát xịt tí thật. Tăm tăm ấy mà giật xịt. Mồi bây giờ nó tụ ở dưới nhiều rồi, cá dễ dễ được cá to vào. Úi rồi. quả đạp thế không chết được Ý thật đấy oh, Đấy chết không các bác này Đấy hàng này, này ngay vẫy mới đau nhỉ. Quả đẹp thế mà đóng vẫy này Phí thế nhỉ Vẫy này tương đối to ấy Chép vào ấy Veo phan nó tụt xuống mà tưởng nói oảng ngay ừ. Đàn thật đấy quá anh em ạ mãi em được con hàng này. sao nó có thể mất được nhỉ quá cầu cá to trời hắn con cục mồi bự bự này cho nó bền có bột mì xuống nó tan lâu anh em ạ ngay cho nó bền bền mồi à. ừ, bóp chặt vào bóp chặt vào ném cho nó bền mồi các bác ơi rồi ui anh em ơi ấy ôi con gì đây, ngon ngon rồi các bác ơi, ui hàng đẹp hàng đẹp ui hàng và nhám ơi Ui hàng hàng hàng anh em ơi Ống không lên nổi rồi Úi rồi, Úi rồi chấm chấm chấm Úi con này cẳng quá Úi còn cần quá này còn cần công bút rồi Hàng rồi hàng rồi Ui Được hàng được hàng được hàng các bác ơi Ờ, lên hàng rồi anh em ơi nên được hàng là các bác này Đấy, các bác này nên được hàng này, hàng này hàng chấm đen nhé anh em nhé à? Thế luôn Ê, con còn trò rõ đã ui anh em nhìn nhìn nhìn nhìn, nhìn, nhìn cáo này sông sướng như này cả chấm đen ngoài sông này các bác này ui cắm chấm đen ngoài sông mà là người nó ra trắng chưa đấy đúng chấm đen nó còn chấm trắng nhá nhưng mà thịt nó trắng các bác nhìn chúng ngon thế ui được con cho rõ nhá hôm nay ngày may mắn rồi Ê, cầu ngoài sông sướng thế tươi luôn anh em này <laughs> phê ui ôi thịt trắng nhiều quá này thì đúng chấm đen nhé không phải là chấm trắng đâu mùa này câu hay đấy phê quá câu ngoài sông phê quá các bác ạ ôi cho em nó vào dọ đã tính sau Oh cầu cá ngoài sông thích thật các bạn người thịt trông nó ngon nó trắng cá ngoài sông nhìn thịt nó trắng thích thế Đấy, cầu bó mồi không phải là không được cá to anh em nhé bó mồi vẫn được cá to như thường luôn về thật đi uh, quá quá anh em ơi Ui gió to quá Đấy Chùa đúng à, đẹp luôn Hơi hơi cao phao tí Anh em nhé Đây là mồi à, mồi này Mình câu mình thả Đáp cho lấy thính đây đấy cái đáp thính thì à thì cá nó bảo mà cầu yên indian ấy là cá nó vào đấy không ngờ đây con cá to thế Ôi thì phê rồi này câu phê rồi thế nào này có quà này có à ha đó cảm thấy nó bầm bầm hơi bầm nhảy nhảy cái thằng ờ, cá cá rô phi nhỏ cơ hóa ra cá xịn luôn đấy bưởi tươi này là đánh à, đầu cần các bác đánh đầu cần đánh rìa bờ thì hay hay được à, cá nhưng mà đánh à, xa bờ đánh sâu bùn ừ. nó kinh lắm khó được cá lắm Ôi rồi Đóng rồi nha em ơi Úi giời ơi Con gì đấy Ui, mất hình mất hình mất hình ui mất hình mất hình mất hình mất hình, mất hình, mất hình anh em ơi Ui. Ai à. rồi các bác thấy cái máy rít này Ai à. Hàng rồi Ui ui à, anh em ơi ui. ăn rồi anh em ơi này uh. ui ôi ui con này to con này to con này to con này con này to lắm này ui con này to quá ai à ui ôi phế rồi phế loi phế loi phế loi phế loi gì đấy wow, không không nổi hình không lên không lên được hình à lại chóng đen chóng đen chóng đen chóng đen ui ừ, chóng đen anh em ơi uh. ngay vào đuôi đấy các bạn các bạn nhìn này thấy chưa uh không thể dãy đâu được lên lên lên con này không dãy được cái quần nó mệt đã phê phê phê phê phê phê ấy ấy có cần máy sợi nhé phê phê phê loài phê loài các bác ơi Ui, không phải sống được con này phê loài luôn uhm. anh em Đấy, anh em mình đã thấy phấn khích chưa rồi ôi phê chưa các bác nhìn thấy cá trắng ngon chưa các nhìn này đây các bác này một phê chưa uh, uh, uh. Cầu cảm giác nó khá bọt cầu ngoài sông là cá sướng khá bọt thật đấy đây kiểu như là sông nước nợ nhé không phải nước ngọt nhưng cá chúng nó trắng thịt nó ngon uhm. anh em mình cá tươi hẳn trong phê lay cơ mà ý rồi đẹp như Ngọc Trinh Rồi, chuẩn bị thu đồ ngày về rồi các bác ơi này cô phải nóng chán ờ, ăn rồi con ờ, đợi chờ nói chung là nay đi cũng có quà các bác ạ Đấy, được mà được hai em nhé Đấy, cái này giờ để nâu đến người nhé đen lại anh em này Đấy để lâu chung người đen lại vừa vừa lẫy thì kiểu như nhìn người nó trắng đấy con này khoảng ba cân rưỡi đấy Trời, ngạt tươi luôn đấy phê nhỉ có nhìn phê nhỉ khi có nhìn to lay cơ mà phê phê phê phê đây à, chấm đen nhá, chấm đen ở nước nợ nên là người nó hơi trắng